Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ Facebook bạn Nhân Thủy. Kính thưa Thầy, mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình thường mua hoa để trang trí nhà cửa, đặc biệt là hoa đào và hoa mai là hai loại hoa truyền thống không thể thiếu trong mỗi gia đình. Con xin Thầy giảng giải giúp con hiểu vì sao chúng ta lại chọn hoa đào và hoa mai để chơi vào ngày Tết mà không phải là những loại hoa khác con xin thành kính tri ân trên thầy ạ. À. Nha. Thì bạn Nhân Thủy, bạn hỏi là tại sao Tết chúng ta lại chơi hoa đào và hoa mai? Tất nhiên bây giờ thì Thầy nghĩ cũng có cả những thứ hoa khác. Nghe Nhưng mà đúng hoa đào và hoa mai là đặc trưng. đặc trưng. Thì Thầy có tìm hiểu á, cái tích của hoa đào nó thế này. Ngày xưa, ngày xưa thì ở cái núi Sóc Sơn á, có một cái cây đào cổ thụ rất là sum xuê, rất là đẹp hoa rất là đẹp. Và tại cái cây này có hai vị thần chú ngụ, một ông thần tên là thần Trà một, và một ông thần tên là ông Ốt Lũy. Hai cái vị thần này là thiện thần và thường bảo hộ cho dân chúng ở cái vùng đấy, vùng Sóc Sơn mình ấy. Thế và ma quỷ thì nhìn thấy hai vị thần này là rất rất sợ, cho nên là chúng bạt đi. Thế từ đó thì dân chúng rất là quý cái cây đào, cây cây đào này. Mà cây đào rất là tốt, đào núi đại chúng đẹp lắm, rất là tốt, hoa đẹp lắm. Thế nhưng mà hai vị thần thì có một cái luật đấy là cuối năm này là phải lên trời để báo cáo Ngọc Hoàng. Cho nên là đi vắng, không có mặt ở đấy. Thế là bọn ma quỷ nó lại nhảy ra, nó, nó trêu chọc nhân dân thế thì dân ta mới nghĩ bảo thôi bây giờ nghĩ ra một cách là thôi đến đấy lấy cành đào ở đấy về nghe không đến cây cây đào đấy, lấy cành đào về mang về nhà cắm vào nó nhìn thấy đào nó nó sợ vì nó sợ vía sợ hai vị thần vì hai thần ở cây đào nó sợ luôn cái cái cây đào cái cành đào thế là dân ta là lên cái chỗ đó cắt cành đào đó về nhà cắm ở nhà trong những ngày xuân từ cuối năm cho đến đến hết Tết ra riêng để cho ma quỷ nó sợ nó chạy. Đây là một cái tích thưa đại chúng, cái tích. Tất nhiên Thầy nghĩ nó là cái tích thôi, chứ nó cũng không phải thật là như thế. Thế giờ còn cái tích về cây mai thì là có một cái cô con gái này tên là Mai, cô võ rất là giỏi. Thì hai cha con cô đều là những người võ sĩ rất giỏi. Và võ sĩ này thì trừ được tà, diệt được yêu tinh, Dạ. thế thì cái năm ấy thì là yêu tinh nó nổi loạn lên thì hai bố con này đi đánh và diệt được con yêu tinh này nhưng mà sau đó thì cô này khi diệt được con yêu tinh thì lại bị một cái con thần rắn nó quấn và nó làm cô chết thế thì dân ấy, về sau thì mới mang xác cô về chôn bên cạnh một cái miếu chôn một thời gian sau thì nó mọc lên một cái cây và ra cái hoa vàng và người ta lấy tên của cô ấy là cô mai đặt tên cho cái cây ấy, gọi là cây mai đấy. thế đấy cũng là một cái tích thôi và sau đó vì vì cái hoa mai nó cũng rất là đẹp nó cũng nở vào cái độ độ xuân này cho nên từ đó người ta thường lấy mai về để để chơi tết chơi xuân và cũng là để để cầu cho những cái sự may mắn xua đuổi những cái sự ma tà không tốt thế đấy thì thưa đại chúng á, những cái ờ, truyền thuyết những cái tích này thì nó nhiều thứ lắm thầy tạm nêu mấy cái để cho đại chúng chúng hiểu qua thôi thế nhưng mà cái sự thật thì thầy nghĩ thế này ai chúng ta cũng biết hoa đào và hoa mai rất là đẹp đúng không dù là mai trắng hay là mai vàng đều rất là đẹp rất đẹp nó đẹp ở cái thế này khi đến mùa thu và mùa đông đào mai chút hết lá nó trơ cái cành khẳng khiu ra đại chúng thấy không cái cành nó khẳng khiu sần sùi nhưng mà bắt đầu chớm xuân một cái là các nụ nó mọc lên rồi hoa nó nó trổ ra nó rất là đẹp cho nên nhìn cành đào nhìn cành mai ấy, là người ta thấy được sức sống mãnh liệt vào của thiên nhiên và con người chúng ta cũng muốn có một sức sống như cái cành đào cành mai này cây đào cây mai này Đó. thưa đại chúng và hoa đào hoa mai lại đẹp thật sự nữa cho nên thấy đào thấy mai là người ta thấy được sức sống và thấy mùa xuân các thiền sư ngày xưa cũng yêu thích hoa đào hoa mai lắm thiền sư mãn giác có làm bài thơ này cũng liên quan đến hoa mai thầy đọc đại chúng cùng nghe xuân khứ bách hoa lạc xuân đáo bách hoa khai sự trục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai mạc vị xuân tàn hoa lạc tận đình tiền tạc dạ nhất chi mai đấy, cái bài thơ này nhiều người thuộc đấy Xuân đi thì muôn hoa rụng, xuân đến muôn hoa nở, hoa cười. À, trước mắt việc đi mãi mà trên đầu cái già nó chạy đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Cái câu thơ này nó rất nổi tiếng, bài thơ của Ngài Thiền Sư Mẫn Giác là bài thơ nổi tiếng luôn đấy, trong nhà thiền nói về cái sự giác ngộ của một người tu hành. Người tu hành cũng thế, phải trải qua mưa đông gió rét, trải qua những cái đau khổ, những cái, những cái khó khăn chướng ngại, người ấy mới có thể bật lên được cái trí tuệ giác ngộ. Giống như cái cây cái hoa mai vậy đấy. Nó phải qua cái đêm đông tàn gió lạnh như thế, nó mới thể mọc lên được. Càng lạnh thì hoa càng đẹp, càng nở rộ đấy nó là như vậy đấy. thì cái bài thơ này nói cái đó nói cái sức sống người giác ngộ cũng như thế một vị thiền sư cũng nói đấy à, vượt khỏi trần lao chuyện chẳng thường đầu dây nắm chặt giữ lập trường nếu chẳng một phen xương lạnh buốt hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương người tu hành nếu mà không giữ lập trường mà không chịu trải qua tất cả những cái cam go khổ nạn thì đâu có thể có ngày ngửi được hoa mai hoa mai nở đâu thấy được hoa mai đấy hoa mai nó tượng trưng cho cái sức sống thế còn ngài điều ngự giác hoàng trần nhân tông thì làm một bài thơ về hoa đào cũng rất hay Thỏ nhỏ chưa từng hiểu sắc không xuân về hoa nở rộn trong lòng chúa xuân nay bị ta khám phá trên chiếu thiền xưa ngắm dụng hồng cái hồng ở đây là hồng đào chứ không phải là cánh hồng đó. Đấy, bài thơ rất là hay, chữ Hán nó thế này. Niên thiếu hà tằng hiểu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa, hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn, khán trụy hồng. Tức là các thiền sư ngày xưa cũng thế. Nhà, đối với Mai, đối với Hồng, các ngài cũng rất là, là quý, rất có duyên. Thì hai cái loài hoa này nó biểu tượng cho sức sống mãnh liệt à, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt mà con người chúng ta phải nên học chúng à, trải qua trụi hết lá cành không? nhưng mà sức sống vẫn vẫn còn nguyên đầy ắp ở bên trong để trổ nụ ra hoa và đem được sắc xuân cho đời người tu chúng ta cũng phải thế nha yeah. Chính vì thế cho nên là Tết chúng ta trưng hoa đào, trưng hoa mai là đúng rồi, rất là đẹp. À, chùa mình năm nay thì cũng à, trưng rất nhiều hoa đào và cả hoa mai nữa. Ừ.